짱. lấy tay hồng một ạ ti ơi hút một ti hút rẻ thế này không ti ti ti ti có lẽ này chị dung ơi anh ngọc dũng ơi anh ngọc dũng ơi có lẽ bắt đầu cảm ơn anh trời bò đầu tiên anh ơi cảm ơn anh không bò đầu tiên trong live của em luôn á Cảm ơn anh Tiếp tục anh ơi Nó chơi tiếp không? Chẳng sắp đôi đúng cầu một một ai hay một một nước cầu đẹp luôn ok em kiếm em món quà nữa nha cho em chỉ tiêu like này đi được không này bé quá này like như không like vậy yeah, đúng cầu một một có bò luôn ơi lễ tài anh dũng ơi cảm ơn dũng cảm ơn anh cảm ơn dũng nhiều yeah ông dũng anh dũng hình như ông bụt á cảm ơn anh anh thích chơi lẻ thôi hả anh dũng hay là anh có chơi được chẳng không tứ luôn anh ơi trời tứ đỏ luôn có tứ anh em nãy giờ ai đợi tứ hấp tứ tứ tài ạ tứ tài đúng cầu ạ ai phun ta này ta này biết bao nhiêu người phun mà nói chẳng tứ đỏ anh dũng ơi cố lên dũng ơi công nhận linh anh này xu ghê hỏi lần vô cái <laughs> nó, không đi học rồi chẳng linh anh ơi là linh anh lẫy của anh dũng ơi làm lại tay sao anh dũng ơi anh dũng thích lẻ đúng không sóc lẻ cho anh dũng nha em kiếm bò nha anh dũng ok hello anh trúng nữa, chào anh cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều dạ yeah, húp anh ơi có lẽ chắc dũng lễ tài anh ơi chơi đó húp anh dũng ơi lấy lại tới trước hả mở chậm thế mở nhanh em hả miễn sao ở đúng giờ thôi chứ ở như nào cũng vậy mà lễ tiếp anh Dũng ơi không lễ không lễ tài cảm ơn anh Dũng yeah cảm ơn anh nhiều cảm ơn anh nhiều ai làm em mệt mỏi vậy hả yêu thấy em lên chục ừ, hôm nay mấy anh làm mệt mỏi quá Yeah, hấp lẻ luôn anh ơi Lẻ tài Lẻ tài bắt đầu Hấp nè Em vui tính với anh cho trội sao bị nữa cảm ơn Trúc Nợ cảm ơn anh cảm ơn nhiều em yêu của tao mà cảm ơn anh nuôi hả thôi thôi thôi thôi đừng nuôi em bà ly anh tự làm được anh ơi trắng không à? dạng sắp đôi để dạ, còn làm lại nên dũng rồi em chỉ còn uh, chứng minh chứ em không cần lời nói Chẳng rồi Anh đi gì ở tay này anh Chẳng sắp đôi Chẳng Răng rồi lại Cầu 22 gì vậy Hello anh Rung Chào anh Vẫn là em cà phê ế ra nè lễ lót tứ luôn tứ hút hút tứ luôn hơn hút tứ không mấy thì chết rồi chẩn tứ xỉu wow ai tứ hút tứ cho em không có húp tứ anh dũng anh đó chơi được tứ tứ xéo luôn ạ cộng mấy con bò cuối rồi sao như kiếm hoài kiếm được vậy ta còn lên phù hộ con khổ quá rậu chặn luôn không có lẽ người ơi bình tĩnh từ từ đi xíu nữa cảm ơn cô biết ạ trời cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều anh ơi cố lên anh là niềm tin của em rồi cảm ơn cô biết nha dũng ơi còn chơi không vẫn còn đang đợi lẽ không dũng còn đang đợi không do gì để mở bát này em nói cho nghe không lẽ tai rồi có lẽ lại rồi ba đỏ lẽ